Hướng dẫn sử dụng máy Lex Press dòng BioArt USA High End. Rồi, đầu tiên chúng ta xin mời các bạn đến với chiếc máy có tên là LED Press thuộc dòng PA BioArt đường cong sinh học lặp lại một lần nữa cái máy này tập có tác dụng là vô chân mông đùi để sử dụng cái máy này chúng ta cần chú ý những điểm sau đây thật ra dòng PA không có gì để chú ý hết chỉ có một cái một chỗ chú ý nhất thôi đó là cái chỗ này cái chỗ này để làm gì để chỉnh cái răng động tác chân giữa phụ nữ đàn ông thằng cao mét tám với đứa cao mét một đó chỉnh cái cái cái cái răng động tác chân thì duy sinh đếm nè một hai ba bốn năm sáu sáu vị trí thì cái vị trí số 1 á là ép cái răng vô nhiều nhất dành cho người lùn nhất cái vị trí ở ngoài á là cái răng mình nó xa nhất dành cho người cao nhất mà tập duy kỳ lắm tập duy không phải là lùn nhưng mà Duy thích để một cái ép một cái răng cho nó thật là sát để tập cho nó hiệu quả nhất đây là cái bài tập rất tốt cho chân chỉnh tạ thì nó cũng giống như bao nhiêu cái máy khác cái dòng BA á thì nó cũng giống như bao nhiêu thiết bị khác mà riêng cái máy này chỉ có chỗ chỉnh thôi vậy thì để chỉnh chỗ đó thì như thế nào cái tay chúng ta cầm cái cần màu vàng bóp vô hí đó xong rồi chúng ta kéo vô chúng ta kéo ra chúng ta kéo vô thả ra vô ngàm chưa nhìn coi ờ vô vô ngàm rồi ở giữa kéo vô cho sát vô đây luôn đẩy từ từ vô cho nó phun răng chỉnh tạ rồi tập đối với những cái dòng máy uh, à, à, PA á không có máy nào chỉnh số đít á số đít nó phích là hết nó ăn tiền là nhờ cái cái công nghệ nằm trong hộp rồi nè Hả? đối với những người tập lâu á, thì tác dụng của những máy stretch drive hay là dòng PA á, nó giúp bạn tăng cường độ bạn tập bạn tăng cường độ tập rất nhanh phù hợp với dân văn phòng này, tăng cơ giảm mỡ lim body đồ đạp đùi bạn tin không trên thế gian này trên thế giới này có một cái máy PA thuộc dòng stretch drive mà đạp đùi nó vĩ đại như vậy tôi không tin đây là sự thật một niềm vui khôn tả cho một simmer đã trải nghiệm gần 20 năm test hết tất cả là những loại máy trên thế giới này có thể thích lắm rồi vui lắm chưa bao giờ mà di đạp đùi mà cảm giác nó đang nhức nách rô trời đất cái đùi nó nhức chưa bao giờ cuộc đời nhức bởi vậy túp túp rất là tự hào ở cái công nghệ PA Power và Duy là người thể hiện cái công nghệ đó thể hiện cái điều Duy trải nghiệm đến tất cả mọi người cũng giống như cái điều mà Duy Nguyễn từng thổi hồn vô vô án mắt cô tê vô vô án Lean Body các bạn mới biết gì ngày hôm nay đúng không à, à, à, à. à. À. tạ gần chạm không để tạ chạm vào tất cả những cái dòng máy leg press đều có thể tập thêm cơ bắp chân hơi nổi chưa cái này là bonus máy không có dạy nha các bạn cái này là mình có kiến thức trong nghề đó là mình chia sẻ thêm chứ có đầu tư một cái dàn máy tập bắp chân khủng bố trong kia kìa bonus thôi hạ vô độc quyền tại Việt Nam công nghệ đường cong sinh học biohạt